chào tất cả anh em thì là lát nữa sẽ có một cái đội nó tới nhà tôi nó tổ chức chơi đánh liêng và tôi sẽ dự sử dụng cái công nghệ này tôi sẽ vét sạch tiền hết tất cả của bọn chúng anh em nhé Đấy. tôi sẽ sử dụng cái công nghệ này tôi sẽ chơi liêng với nó và tôi sẽ vét sạch tiền của chúng nó luôn thì là anh em à, cùng à, tiếp tục theo dõi để xem cái cách tôi à, lột sạch tiền của, của của chúng nó bằng cái cách nào anh em nhé anh em cùng tiếp tục đón xem nhé 6 tờ là đủ trăm nhà hay là cái ở 500 đấy trắng thế nhở người đâu heo là một triệu em tắm ở đâu mà trắng thế Ngân em tắm ở nhà em trong nhà em à cân rồi <laughs> ok không cân rồi cân rồi em có cứ tắm ở đầm sen bây giờ chứ em bỏ rồi chịu trôi. bao tiền cân bỏ đã một triệu đâu tôi cân thôi bỏ có bao nhiêu nước điểm mà đánh như thật thế? cân một triệu thêm hai thế đấy thêm hai em có đánh không kìa đánh kìa bỏ bỏ à cân một triệu thêm hai cân xem gà đủ thế nào sáu nước cho con quy nữa à? quy nữa thì ba quy thảo Ê. Ờ, không ăn được cái gì sợ đấy sáng mà không biết rồi ăn được một cái tẩy ăn được gà vào gà đi vào gà đi gà đi gà đi 500 gà đi em ơi quá nhỏ ừ. gà nhỉ được lên đi cắt đi cắt đi cắt đi cắt khóa đi luôn khóa đi luôn ở rồi nha em gái là một triệu cân đấy lên bàn đi em lên bàn đi em alo nghe rồi nghe này được được hết nhá chắc rồi à? một triệu là cân cân một triệu đây một cân thêm một triệu tiền sư rồi ok ok ok hai cân quá đẹp nhấp lên được cân này thêm triệu bạc à? Thêm một triệu à? Cái ừ. Thôi bỏ đi Em đánh nhờ cân một triệu cân Cân không? Cân một triệu, cân 5 triệu Có hàng không? bỏ Một tí mà nhà gì không người nữa To quá Không đi người trắng bọ này này Tưởng đâu? Tám nước thôi bỏ đi bỏ luôn rồi thì phá mình bỏ lên lấy em lấy tiền này ăn đi em 5 triệu đánh ăn thôi đánh đùa đâu tôi cho xem đi tôi xem đi không cho bàn cho xem thôi bỏ 5 triệu đó mà xem thằng gái thằng bảy đi chơi bài đi em đóng gà một triệu ra đóng chưa đóng rồi đóng rồi đây rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi chồng không rồi cắt cái hỏng à? rồi cắt cái cho đổi cái này trắng này <laughs> dạ, cắt cho nó đỏ lên đấy chia đi chia đi giảng vờ rồi gì ừ. ra cắt chứ sao cắt chúng mày thua thua hết tiền vì gái thôi cắm rồi nhá đúng rồi thiếu cái bù bù tôi tôi điên rồi tôi bù đến giờ đánh lần nào cãi nhau vì tẩy, em đợi phong thủy em phải bốc bài lên ừ. chiếu luôn là chiếu quỷ ám trắng thế Ăn gì ấy? Anh khen em nhỉ? Trắng như cái này Bỏ đen đấy Anh đừng khen em Bỏ rồi á? À? Gần 1 triệu thêm 4 triệu Lại dạ, đánh láo rồi Vâng cô, để bài đấy mà đánh vâng, nó bỏ dưới nào chưa bắt Có nhiều ngon luôn Ba quy Thế, vâng, vâng. vâng. không chúc tôi ngon miệng ở cơ không? Đừng nên ba quy nữa thì nên người Thế phải chúc tôi ngon miệng chứ Một mồm là... đây cái này một triệu ở giữa rồi đấy thấy chưa ừ. một triệu ừ. chia đi đầu tôi đi thằng này ẩm thì lại không cắt thằng không ẩm thì lại cắt cái gì việc gì đã đỏ gì bây giờ không cắt mấy thì thôi cũng đỏ đập bụi với chó trồn thì đó thế rồi hai triệu cân rồi bỏ ba nữa đi cân nữa là mua đâu có ngọc rồi mà cân hai triệu ờ. dạ ừ dọa tôi vậy thằng cái bảo là một nhà bỏ cân hai cân ba triệu cái gì ấy nó thổi rồi không ba ơi đánh láo này tôi bảo mấy cân nhỉ tôi bảo bốn bốn à? triệu tôi cái đấy một hai ba bốn thêm một triệu Thế một triệu. Căng thế. Căng như sao không căng? Bao nhiêu căng ta? bốn cũng bốn triệu căng luôn đúng không? Ông 3 triệu ông cái mà. Tôi tôi tôi gì tôi ẩm rồi. Thì ba à 4 triệu là căng gì đấy. Ừ. Cần nhanh nhanh để lấy bạn khác, cần lấy nhanh nhanh. Lê về. Thêm 500 xin 500 mỗi người 500. Ok. À? Bỏ 80 đô bỏ. Người đẹp. quánh đi bỏ bao nhiêu cân giờ tổng bao cân với em em đấy bao cân năm trăm em có cân không hay cân không bỏ cân cân là mấy triệu cân lên ba triệu rồi thì cứ tiến hành đi đấy mới là cân tụi em phải vứt thêm ba triệu nữa mới là cân đúng rồi đấy đúng rồi đấy thêm năm trăm mà à thế à thế đúng rồi thôi vâng anh cứ bắt lù ấy nhở tôi bỏ ba triệu rưỡi cân đúng không xin cái này đi đánh bài thôi bỏ Đánh đi. Cuộc sống mà. Về ở với anh này. Được bao nhiêu ấy? Chỉ để anh đi đánh thôi. Cắn rồi đó. 3 triệu. Cân hay là thêm bắn nhà? Cân cân. 3 triệu. Bỏ rồi. Mình cần bắn bài này không? cần đi anh ơi. Cân luôn. Đấy mình ăn được liền thì ăn. Mình xí nước bỏ đẹp rồi. Mòn đỏ ra. Ăn đi em. Wow, 678 này. Luôn con bài đen nó nhỏ thật là có gì như mình này ừ.